Xin chào toàn thể à, anh em Thì à, hôm nay thông qua cái video này thì tôi lại tiếp tục giới thiệu đến cho anh em làm tay cái đi đánh tài xỉu, đi lắc tài xỉu bịp ở các sòng các sới nha anh em nhé thì cái bộ sản phẩm ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến cho anh em đó chính là cái bộ sản phẩm hột tài xỉu báo dung 6 mặt nha anh em nhé thì chắc hẳn là anh em cũng đã biết được rằng là cái à, bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung 6 mặt này nó cách chơi của nó như thế nào và cái độ hiệu quả mang lại cho anh em khi anh em đi ờ, đánh tài xỉu đi lắc tài xỉu ở sòng ở sới nó mang lại hiệu quả cho anh em là như thế nào rồi đúng không anh em thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu sơ qua cho những anh em nào mà còn đang phân vân đang ờ, chưa biết về cái bộ ờ, đồ chơi hột tài xỉu báo dung sáu mặt này anh em nhé thì giới thiệu với anh em đây chính là cái máy dung sáu mặt và cái hột tài xỉu sáu mặt mà tôi đã làm sẵn ở trên cái con cái hột tài xỉu này nha anh em nhé đó thì đây nó chính là cái công thức báo dung của cái bộ uh, hột tài xỉu báo dung 6 mặt này anh em nhé khi làm thì anh em chỉ cần làm vào một con thôi đúng không ạ làm một con thôi là anh em có thể chơi được rồi đúng không ạ khi anh em đi chơi thì anh em chỉ cần uh, luồn được cái bộ hột này vô là anh em đã có cái phần trăm tỷ lệ chiến thắng nằm ở trong tay rồi nha anh em nhé đó thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em về phần uh, à, tăng tích của cái uh, hột tài xỉu báo dung sáu mặt này anh em nhé nâm châm không hít nước muối nổi dọi đèn uh, khá là trong nha anh em nhé đó giờ tôi uh, sẽ test cho anh em cái hột này trước này đó đúng anh em nổi rất là đều đúng anh em đó tôi vớt cái hột này trước nhá hai hột kia là hai hột trợ thôi nha anh em nhé Ờ, khi anh em ờ, vớt hột thì anh em ờ, lau qua bằng nước rửa qua bằng nước lọc để tránh tình trạng cái nước muối nó bám vào kẽ hột này anh em nhé ừ. hai hộp trợ này đó đúng không em nổi như bình thường đúng không ạ đúng không em tiếp tục anh em lại rửa qua bằng nước nước rồi anh em lau khô rồi bây giờ tôi test cho anh em cái nâm châm không hít này đó, bây giờ tôi test cái hột này trước đúng không anh em không hề hít đúng không ạ đúng không anh em không hít một tí nào luôn đó nắp chén dĩa cũng toàn là nắp chén dĩa chợ nha anh em đó đúng không ạ 500 hít cực kỳ khỏe đúng không anh em đó và uh, tôi muốn chỉ thêm cho anh em cái cách bảo quản của cái bộ tài xỉu uh, báo dung sáu mặt này cho anh em đó chính là khi ở đây nó là mặt năm là mặt không dung đúng không anh em mặt năm là mặt không dung thì anh em uh, khi anh em không chơi nữa thì anh em uh, tắt máy này đó và anh em để ngửa mặt năm lên đó rồi anh em đi cất để cho cái hột tài xỉu báo dung sáu mặt này của anh em nó chơi được lâu hơn nha anh em nhé khi anh em đi chơi anh em chỉ cần mang máy và luồn được bộ hột vào trong đó. gạt nút khởi động nó rung cho anh em một cái nhẹ là nó đã báo là máy đã khởi động nha anh em nhé khi không chơi nữa thì anh em tắt đi đúng không em đó mặt năm là mặt không rung thì anh em lúc nào cũng phải để ngửa lên anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em một cái tăng tích còn lại nữa đó chính là dọi đèn cho anh em đó, ờ, bây giờ tôi sẽ dọi đèn cho anh em này Đó, bộ một rất là trong nha anh em nhé anh em thấy không ạ rất là ok anh em đúng không Đó. và bây giờ tôi sẽ test cho anh em cái à, độ hiệu quả cái độ chính xác của cái bộ một tài xỉu báo dung sáu mặt này cho anh em anh em nhé đó đúng anh em tôi uh, bật máy này và tôi sẽ cầm vào tay để tôi cảm nhận cái độ rung của nó anh em nhé và tôi sẽ báo cho anh em biết đúng không ạ test cho anh em này trong này máy báo đó chính là hai ngắn đúng không em hai ngắn là có nghĩa là có mặt một đúng không ạ mặt nhất khui cho anh em đó đúng không ạ hai ngắn có mặt nhất đúng không anh em rất là chính xác anh em nhé tiếp tục test cho anh em trong này à, máy báo không dung không dung có nghĩa là có mặt năm đúng không anh em mặt mũ đúng không ạ khui cho anh em này đó đúng không anh em mặt mũ đúng không anh em rất là chính xác anh em nhé tiếp tục test cho anh em trong này máy báo một ngắn một ngắn thì có nghĩa là có mặt nhị nha anh em nhé mặt nhị đúng không anh em khui cho anh em này đó đúng không ạ có mặt nhị luôn nha anh em nhé rất là chính xác và hiệu quả trong này à, máy báo chính là một dài đúng không anh em một dài có nghĩa là có mặt lục đúng không ạ khui cho em này đó đúng anh em có lục luôn nha anh em nhá đó, anh em cảm nhận được cái bộ à, hột tài xỉu báo dung sáu mặt này nó hiệu quả chính xác không ạ quá chính xác luôn anh em nhá trong này nó lại tiếp tục báo với tôi rằng là có một ngắn một dài nha anh em nhá một ngắn một dài là có nghĩa có mặt tứ đúng không anh em có mặt tứ khui cho anh em này đó đúng không ạ có mặt tứ nha anh em nhá rất là hiệu quả và chính xác đúng không ạ tiếp tục test cho anh em tiếp thêm vài ba chén nữa trong này tiếp tục máy báo là không rung nha anh em nhé không rung có nghĩa là có mặt ngũ đúng không ạ tiếp tục khui cho anh em cái con ngũ này đó đúng không anh em có ngũ luôn đúng không ạ rất là ok test cho anh em cái chén cuối cùng này lần này tôi sẽ đặt hết tiền vào con lục này anh em nhé máy báo một dài đúng không ạ đó máy báo một dài là có mặt lục đúng không ạ khui cho anh em đó đúng không em rất là chính xác đúng không ạ để thì vừa rồi tôi đã test cho anh em cái ờ, độ hiệu quả với độ chính xác của cái bộ hột tài xỉu uh, báo dung sáu mặt này cho anh em để anh em đi chơi ở sòng ở sới anh em nhé thì ngoài cái bộ hồ tài xỉu báo dung à, sáu mặt này ra thì bên cơ sở bên tôi còn có rất nhiều các loại đồ chơi chuyên về dòng tài xỉu bịp mới nhất 2020 thì những anh em nào có nhu cầu muốn được mua hàng muốn được uh, tư vấn và tham khảo những cái mặt hàng mà anh em chưa biết anh em đang có ý định muốn mua thì anh em có thể liên hệ với tôi theo số điện thoại tôi đã để trên màn hình nha anh em nhé còn những anh em nào ở gần cơ sở bên tôi anh em có thể đến trực tiếp cơ sở bên tôi để anh em cơ sở tôi ở bến xe miền Tây nha anh em nhé anh em có thể đến tận nơi trực tiếp để test hàng mua hàng và tư tư vấn thì anh em sẽ yên tâm hơn còn những anh em nào ở xa thì bên tôi sẽ gửi xe khách này, gửi bưu điện về tận nơi cho anh em nhé nhận được hàng thì anh em thanh toán đúng không ạ thì anh em đang xem video của tôi thì hãy đăng ký kênh để uh, được cập nhật thêm về những cái ờ, video về dòng ờ, đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2020 mà bên tôi sẽ đăng tải lên để cho anh em tham khảo anh em lựa chọn cho mình cái bộ đồ chơi phù hợp ưng ý với sòng sới của anh em để anh em đi chơi luôn luôn có tỷ lệ chiến thắng nha anh em nhé Xin chào tạm biệt tất cả anh em